Này Hả? Ừ, đầu tháng ai lại ăn thịt chó Ăn lắm. tốt, ăn à? tốt Cái ông tốt. này duy tâm ừ. Ừ. Duy tâm Hay là đi hát Ok, ok thì thử xem sao à, đi à, Ok, ok, <laughs> à. à, đây rồi, đây rồi Đây rồi, đây rồi Đây rồi Tôm, tôm, tôm, tôm, tôm Lắm đấy Này Đi nữa quay lại cho trả tiền nhá vâng vâng Vào đi Vào đi, à vào à này, đi À này, các bố ơi à? Cầm lấy ít tiền Mà boa cho các em cho nó ga lăng chứ ừ. Ờ. cậu này nhà quê mới ra mà sành gớm <laughs> hôm nay mới biết thế nào là karaoke đây ờ, đẹp quá em chào các anh ạ à. có điếu cây không hả cháu đây là cái điếu cây cho anh uống nhá ờ. mời anh à, mời anh uống đi bà chủ Ờ, cho cái điếu cày mới gói thuốc lào ba số chín vào đây Dại quá Đây cơ mà Thế mà không đổi cho tiền mười nghìn nếu mà có tiền lẻ Boa cho nó chừng hai chục là đủ Nó ôm được bao nhiêu mà Lãng phí quá Ông chỉ được cái tính quần Nó ôm mấy bộ xương cánh mình bằng ôm mấy bó cổi ừ. Đêm nay về nó êm bằng chết ấy. Còn thấy dạo rực ra phết đấy cụ ạ à. Bây giờ vẫn còn thấy dạo rực Yêu đời hơn nữa <laughs>